Bao gồm có viên pin của Mavic Mavic Air, Mavic Air 2, Mavic Mini 2, Mavic Mini 1 và Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom ha. Thì ở ờ, lần trước mình nói là mình đang test thôi, thì bây giờ á, sau một thời gian dài á, mình có gửi những cái phần mềm cho anh em, để anh em thử trên pin của anh em á, thì hôm nay mình nhận được cái thông tin rất là vui là phần mềm này nó hoạt động rất là ok anh em. và bản thân mình cũng đã mở khóa thành công được cái viên pin của mình hết anh em mình cũng đã liều tháo cái viên pin của mình ra cho nó lỗi và sử dụng phần mềm để reset ha anh em thì uh, ở đây là mình có một cái clip của một cái anh bạn tên là Phước Thiện Nhân Tâm ha thì anh ấy sử dụng cái ờ, cái phần mềm của mình để mở cái khóa pin của Mavic e ha anh em thì là Mavic e ha đó thì anh ấy uh, có một cái viên pin sau một thời gian dài không sử dụng á, thì nó ngủ anh em nó ngủ và cắm sạc nó không nhận nữa ha cắm vào máy nó cũng không mở lên thì anh ấy đã sử dụng cái phần mềm mình để kích kích mở lại cái viên pin ha anh ấy nè bấm bấm bấm vào test thì không lên và đây là cái viên pin của anh ấy đã kích lại thành công bằng cái phần mềm ha thì anh ấy có cắm cái tool vào nè DJI battery unlock gì nè thì thực tế trong này là cái bo CB2112 ha anh em đó trong này là cái bo CB2112 thôi chứ cũng không có gì hết đó anh ấy kết nối vào theo các chân ha rõ ràng anh em thấy rất giao diện rất là rõ ràng của DJI battery killer ha đó nãy đang đọc cái thông tin của viên biên và tiến hành bấm những cái lệnh để xóa ha và viên biên nó đã khởi động lại ha anh em đó đây nè anh em thấy là viên biên đã khởi động lại bình thường ha đó rồi ok rồi đây đây là viên biên của Mavic e ha Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom chắc chắn là hoạt động vì cái người viết phần mềm này họ đang sử dụng cái con Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom nhà phát triển cái phần mềm á thì ban đầu họ làm ra để cho con Mavic hai Pro hai zoom của họ ha và tới mình là mình làm trên con Mavic Mini ha anh em thì đây là hiện tại đây là cái bản cầm đây là một cái bản à, cầm like mới nhất ha bản cầm like mới nhất của DJI Battery Killer ha nó có thêm rất là nhiều chức năng mới ha anh em đó nó có hỗ trợ thêm dòng chip BQ30Z55 hình như của Mavic Pro hay gì đó anh em xin lỗi anh em xung quanh mình nó hơi ồn một tí xíu ha rồi BQ9006 này thì mình cũng không biết là chắc là dòng Mavic mới quá đó thì nó chỉ gom gọn lại một vài chức năng thôi anh em Rainfall à đù lỗi anh em như nó bị mất kết nối để mình à, kết nối lại rồi Rainfall đó anh em coi nè thấy không đây là viên pin của mình ha nó đã đọc được rất nhiều cái thông tin ha trong đó <laughs> có cái phần tên của pin mình đổi thành cái tên của mình luôn nè anh em đó nó đọc luôn được chip nè đọc được firmware version và firmware build này anh em ngoài ra nó còn có rất thêm thêm nhiều cái chức năng khác phục vụ cho mục đích nghiên cứu chuyên sâu hết anh em nó đây là những cái phần để ghi và đọc những cái thông tin ở trong pin ha đó đây là phần anh siêu nâng, nâng cao chức năng hiện tại vẫn chưa có hoàn chỉnh cho nên là họ chưa có mở ra để anh em chọn nè rồi một cái hay nữa đó là cái phần à, phim nè nó có thể backup lại được cái phần mềm của trong pin ha là những cái thông tin của pin backup lại thành những cái file ha anh em backup là những cái file như vậy nè anh em đó anh em thấy không backup là những cái file như vậy thì khi mà anh em tác động vào sửa những cái này nè sửa những cái thông tin trên này á thì lỡ có gì á thì anh em có thể sử dụng cái file này để khôi phục lại ha nó rất là tiện luôn cái chức năng này tiện lắm là bao gồm cả backup app-rom backup firmware và backup ifib ha app-rom này tức là những cái thông tin những cái thông tin về biên pin của chúng ta nha bao gồm cả tên của pin dung lượng pin ngày, ngày, ngày sản xuất này kia kia nọ các thứ ha đó là phần app phần firmware tức là phần cái cái cái cái cái sụn cái sụn trong của nó đó đó rồi IFIB này thì mình cũng chưa nghiên cứu rồi ngoài ra nó còn có một cái rất rất là hay rất rất là hay trong cái phiên bản mới này đó là DJI customization Nha, anh em bấm vào rip value nè đó anh em coi nè nó đọc được điện áp của pin nè đọc luôn được cả vòng sạc nè số vòng sạc nè số lần sạc nè dung lượng thiết kế và thay đổi tên của pin ha thì ở đây anh em hoàn toàn có thể can thiệp vào số lần sạc để reset nó về không và mục đích của anh em là gì thì mình không biết ha cái này thì mình không có nói ha mục đích của anh em là gì mình không không biết đâu rồi anh em có thể thay đổi về dung lượng ví dụ anh em độ pin thì anh em thay đổi cái số dung lượng này để cái cái cái mạch nó báo chính xác cái phần trăm pin trên cái ứng dụng mà khi anh em bay ha rồi ngoài ra anh em có thể đổi được tên của nó nè đó và anh em hoàn toàn có thể lấy một cái file từ một cái viên pin khác để chép vào viên pin của mình chẳng hạn như viên pin của mình nó gặp một cái lỗi gì đó anh em không thể reset nó được không thể reset được bằng những cái lệnh bình thường như là unseal clear pf clear pf2 này nọ thì em sẽ lấy một cái file của một cái biên biên bình thường ha sau đó chép đè lên và thế là biên biên của anh em hoạt động ok nha anh em đơn giản đó thì anh em có nè clear bf2 là một cái cờ clear rất là quan trọng clear bf2 là một cái cờ clear rất quan trọng trong dòng chip 9003 9006 ha đó là những cái cờ lỗi đặc biệt của DJI ha thiết kế riêng cho dòng pin của họ khi mà không có cái lệnh clear BF2 này thì hầu như pin pin của anh em sẽ báo lỗi là battery cell error ha anh em sẽ báo lỗi battery cell error ha và cần can thiệp clear BF2 ha thì trong phiên bản mới này clear BF2 cũng đã làm lại theo một cái thuật toán mới của DJI giúp cho cái việc clear BF2 này nó chính xác chỉ cần clear là pin sẽ sống lại thôi rất là đơn giản luôn anh em rồi thì tiếp theo mình sẽ cho anh em xem cái viên pin của mình đã reset thành công ha. Thì viên pin này trong các clip khác mình cũng đã sử dụng nó và nó đã bị lỗi là battery cell raw do mình tháo nó không đúng cách đó anh em. Do mình tháo nó không đúng cách. Và hôm nay mình đã sử dụng phần mềm này để reset nó lại ha. Rồi ok mình sẽ cho anh em xem clip nè. Rồi ok anh em thì đây chính là cái viên pin mà có cái mạch điện mà hôm mấy trong những cái video trước á là mình đã sử dụng để mình hướng dẫn anh em, ờ, hướng dẫn anh em làm những cái video trước về những cái lỗi battery cell error này kia đó anh em. Nó bao gồm cả những cái clip mà mình, à, sử dụng nó để hack cứng luôn ha. Thì bây giờ mình đã khôi phục nó về cái cái đúng cái chức năng của nó ha anh em. Đó, mình đã khôi phục về đúng chức năng của nó ha. Thì cũng giống như cái ý định từ ban đầu của mình đó là mình muốn sử dụng một cái mạch một cái mạch điện để để thay cho nhiều cái cell khác nhau ha. Đây mình có một cái cell khác nữa nè anh em. Đó đây mình cũng có một cái cell khác tức nghĩa là mình muốn sử dụng một cái mạch điện mà cho nhiều cell như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí ha một mạch điện này chúng ta mua cell một cái cell này thì nó khá là rẻ anh em cell này giờ nó khá là rẻ luôn anh em thì ờ, chúng ta mua cell nó rẻ thì nó sẽ ờ, giúp cho chúng ta nó tiết kiệm chi phí hơn quan trọng là cái mạch điện này của anh em nó phải nó phải nó phải hoạt động ha nó phải cắm vào máy bay và nhận ha thì đây là cái mạch điện đã lỗi battery cell error và đã reset nó lại hoạt động bình thường thì làm sao biết được nó hoạt động bình thường hay không đơn giản là anh em cắm nó vào hấp sạc mà nếu nó nhận sạc ha nếu cái cái cái cái um, cái húp sạc của anh em hoặc máy bay của anh em á nó nhận sạc thì coi như là nó đã hoạt động thành công ha và khi cắm vào máy bay thì máy bay không bị lỗi battery cell error nữa đơn giản vậy thôi chứ cũng không phải gì ghê gớm đâu thì nếu anh em nào từng bị lỗi battery zero thì anh em biết rồi đó pin có thể xài được mở máy bay lên được nhưng không cho bay báo lỗi battery cell error cắm vào hấp thì hấp không cho sạc cắm vào máy bay máy bay nháy bốn đèn ha đó là những cái lỗi chung của battery cell error ha và viên pin của anh em chỉ xả được tới khi nào hết pin thì thôi không thể nào sạc lại được ha thì đây là cái mạch điện đã reset thành công của mình và dạ, nó hoạt động bình thường như một cái viên pin bình thường thôi anh em không có gì hết mình vừa mới sạc đầy nó hơi sớm nè để chuẩn bị cho buổi bay chiều nay ha sau thời gian dài giãn cách xã hội ha, anh em nó anh em coi nè đó nó báo đủ dung lượng này ha đây là cái viên pin của mình nè đó báo đủ dung lượng ha anh em cắm sạc nó sẽ không bị nháy bốn đèn nha anh em bây giờ mình sẽ cắm sạc thử cho anh em coi nó không bị nháy bốn đèn luôn nè để mình dời cái máy quay sai cái tí xíu ha rồi đây đây đây và cắm sạc vô nè không có bị nháy bốn đèn nha anh em đó sạc nè anh em đây đây nó đang sạc luôn ha anh em để mình tắt cái đèn đi cho anh em coi cho nó rõ hơn nè đó đang sạc anh em đó sạc bình thường ha thậm chí là mình mình cho anh em coi nè là có phải cái mạch điện mà hôm bữa mình làm không để anh em bảo là mình lấy một cái mạch điện khác mình chế nữa ha lấy một cái bịch điện còn nguyên để mình chế nữa ha mình mới mua cái hấp sạc này anh em mới mua thêm hai viên pin nữa <laughs> mua hai thêm viên pin nữa và chế thêm nữa nè anh em coi nè mình không có xài dây cân bằng ha thực tế là mình không mình không có nói ờ, mình không có nói dối anh em để được cái gì đâu nè mình không hề có xài dây cân bằng ha, mạch điện chỉ là một cái mạch cắm vào pin thôi đó nè mình tháo ra cho anh em coi luôn nè đây là viên pin đây là cái mạch điện của mình nè đó anh em thấy không đó vẫn là cái giác cấm <laughs> trong những video trước mình sử dụng ha không có gì khác biệt luôn mình cũng chỉ xài hai dây điện thôi còn dây cân bằng thì mình đã thay nó bằng con điện trở ở trong này rồi ha đó bây giờ mình lấy cái này mình cấm vào một cái viên pin khác ha để anh em bảo là ừ, ờ, cắm viên pin liên tục như vậy thì nó nó reset lỗi là đương nhiên nhưng nếu cấm vào viên viên viên pin khác thì nó có reset lỗi không thì bây giờ mình sẽ cấm sang cái viên pin khác cho anh em xem Rồi mình cắm sang một viên pin khác này ha. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào hấp nè. Ok anh em, nó lên bình thường ha, báo sạc luôn nè. Đó. Không có bị nháy đèn bốn bốn lỗi ha, không bị nháy bốn bốn bốn đèn lỗi ha anh em. Đang sạc bình thường luôn ha, mình đã đổi sang một cái cell khác là cell nãy nè, nằm đây nè. Đó. Giờ thậm chí là anh em có thể xài luôn cái cell to đùng 21700 luôn anh em. 21700 này nó vẫn ok luôn bình thường luôn không có vấn đề gì hết ha cắm vô là dứt thôi đó rồi mình cũng có thêm niềm tin cho anh em đó để anh em thử cái phần mềm của mình ha à, lộn xin lỗi anh em ngay từ đầu mình nói cái phần mềm này là của mình xin lỗi anh em đó là phần mềm không phải là do mình viết ha phần mềm này do một cái anh bạn người nước ngoài viết và chia sẻ cho mình ha mình có và mình chia sẻ cho anh em ha chứ không phải phần mềm của mình nha để anh em nói là phần mềm này anh ông có viết đâu ông có lập trình đâu mà ông bảo là phần mềm của ông thì <laughs> nó không đúng ha rồi ok cảm ơn anh em đã theo dõi video ha và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau tạm biệt và đừng quên subscribe nhé